Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV nhé Hiện tại thì mình à, đang có mặt tại à, một cái khu này nó là khu kiểu như là ừ, Như các bạn nhìn đây à, Nó là một khu nơi rất là cổ rồi Mà nơi này thì nó kiểu như là một cái lâu đài của một vị gọi là Hoàng A Tưởng các bạn ạ Đây là một người con của một vị vua là Phải nói theo như cái thời pháp thuộc ngày xưa ấy Thì kiểu như là dạng vua chúa ngày xưa ấy nhưng mà cái ờ, lâu đài này mình cứ gọi nó là lâu đài đi các bạn ạ bởi vì nó à, cũng được xây và thiết kế là rất là lâu đời rồi và cũng chính là từ những cái bàn tay của à, người dân Bắc Hà à, góp công vào đây để xây dựng lên cái ngôi lâu đài này các bạn ạ thì hôm nay mình à, cũng có mặt ở nơi đây và mình muốn đi ghi hình ở cái khu vực à, của ngôi nhà của Hoàng Hóa Tưởng này để truyền tải cho tất cả quý vị ở nơi xa cũng như là ở khắp mọi miền đất nước ấy, được biết đến một cái ngôi lâu đài này và vị Hoàng Hóa Tưởng các bạn nhé cái lâu đài này thì nó cũng ờ, có từ rất là lâu đời có từ thời pháp thuộc theo như mình được biết là ờ, người dân ở đây họ kể lại và một số bên ờ, các bạn bên thông tin văn hóa thì được xây dựng từ những cái năm pháp thuộc và cái ngôi nhà mình có thể là gọi là lâu đài các bạn ở trong này cũng toàn bộ là do những cái à, công sức của người dân Bắc Hà ở nơi đây họ góp công để xây dựng nên cái à, ngôi nhà cổ đại này các bạn ở đây thì à, bên văn hóa cũng như là người dân Bắc Hà họ trưng bày rất là nhiều những cái sản phẩm của người đồng bào dân tộc các bạn và đây thì chủ yếu là những cái đồ sản phẩm mà chính ra là ờ, vị hoàng a tưởng này là người dân tộc tày đấy có phải là vị hoàng a tưởng người dân tộc tày chú nhỉ thì những cái sản phẩm ở đây á à, người à, bên à, bộ văn hóa của Bắc Hà cũng như là người dân họ ờ, có những cái sản phẩm kiểu như là hàng hàng thô hàng thổ cẩm rồi những cái hàng của à, người dân tộc ấy người ta trưng bày trong này rất là nhiều và cái này thì người ta cũng có thể là bán luôn cho các du khách đến nơi đây để tham quan ở trên này nó có nhiều những cái đồ lạ lắm các bạn đây như các bạn xem đây là ví dụ như cái bát này đây là những cái bát làm bằng ngó dừa các bạn nhé đây những cái bát làm bằng gáo dừa này được uh, người dân tộc họ thiết kế những cái hoa văn họ làm nó rất là đẹp luôn đấy đây ví dụ như các bạn xem này cái hình cái bát này thì các bạn xem là những cái kiểu như là những cái hình vẩy vẩy này nó là làm toàn bộ nó làm bằng kiểu như là thủ công ấy bạn đây ở bên dưới các bạn đây thì là chính là những cái bộ trang phục của người mông này các bạn này còn uh, phía bên trên kia thì cũng có rất là nhiều những bộ trang phục của người đồng bào dân tộc ấy đây ví dụ như là đây cái cái người tày là là cái cái uh, có cái ai xanh như đấy chị đấy còn cái này là của người gì người dao à thế còn uh, hai cái này của người nùng luôn à ờ, cái cái bộ đen đen này người nùng ấy đúng không đấy, còn cái bộ bên cạnh thì là của người mông à thế còn cái bộ đỏ này là của người uh, Ồ, cái này cũng không biết là bởi vì là cũng rất là nhiều những cái bộ đấy Cái bộ đỏ đỏ này là của người dân tộc gì chú nhỉ? Cái bộ ấy, đỏ này Dân tộc Bản Thèn đấy Bản Thèn đấy là chú À, đây là cái bộ uh, trang phục của người dân tộc Bản Thèn các bạn này Mình cũng uh, thấy bởi vì trong này người ta cũng trưng bày rất là nhiều những cái uh, bộ trang phục của người dân tộc ấy Mình uh, không, không chưa biết hết được ấy vì là dân tộc Việt Nam chúng ta thì có nhiều những cái dân tộc hay lắm các bạn còn bên này thì cũng là rất là nhiều những cái hàng thủ cẩm đây ví dụ như là các bạn xem đây là những cái cái máy chính là cái máy dệt thủ cẩm ấy cái này là dệt thủ công nữa các bạn những cái sợi ờ, tơ sợi len các thứ đây này là người ta sẽ làm bằng cái, cái máy này đấy những cái này thì bây giờ ở trong này người ta cũng sẽ ờ, lưu giữ lại và làm đó là những cái ờ, trưng bày những cái giới thiệu về những cái sản phẩm của người dân tộc ở đây bên đây thì có rất là nhiều những cái loại mũ à, những cái mũ này thì cũng toàn là bộ được dệt bằng thủ công hết toàn bộ là những cái đồ của người dân tộc thôi các bạn đây là những cái bức ảnh giới thiệu về quê hương đất Bắc Hà các bạn nhé đây một cái ảnh à, tổng thể của quê hương đất Bắc Hà chúng ta đó là nhà Hoàng A Tưởng đấy các bạn đây mình giới thiệu thêm cho các bạn biết là đây là chính là những cái bức tranh treo tường của người dân tộc ấy họ dệt bằng những cái ờ, sợi đay dệt bằng cái máy ờ, dệt ờ, thô bên kia các bạn kìa đấy đây chính là những cái bức tranh treo tường của người dân tộc các bạn nó có rất là nhiều những cái nét đặc trưng mang đậm tính chất của người dân tộc rất là hay các bạn nhé còn là xe bên này thì có một số thêm những cái, cái túi đeo túi cái sách của cũng là ờ, vâng, đây là người ta cũng cũng dệt bằng bằng cái máy ờ, dệt uh, thủ công như đúng không à đây này các bạn này đây cái bức tranh này chính là cái bức tranh mà người ta dệt ờ, bằng những cái sợi đay ấy sẽ làm thủ công lên như này sau đó là sẽ cho vào khung rất là đẹp luôn đây những cái bức tranh trên này các bạn xem này những bức tranh này khi người ta đóng gọc khung ấy người ta có thể là bán cho khách du lịch ở khắp nơi người ta về treo ở nhà rồi trang trí các thứ ấy rất là đẹp cái gì nữa cái gì bỏ cái này Đưa nhiều cái Nè Cái đó cố đúng Cái đó cố Cái đó cố đây chính là những cái loại gạch mà ngày xưa người bà con dân tộc ta dùng những cái viên gạch như thế này để xây lên cái ngôi dinh cái ngôi lâu đài này các bạn à, đây chính là những viên gạch này được uh, đây là ngói này các bạn bây giờ thì được uh, những uh, hóa người ta cũng sưu tầm ở đây để trưng bày và giới thiệu về những cái chất liệu để làm nên cái ngôi nhà đấy Ở phía bên này thì mình quan sát thấy là có rất là nhiều những cái đồ đặc sản của người dân tộc Nấu Đây như các bạn xem bên đây là những chính là những cái hạt gạo cũng như là hạt đỗ rồi là hạt bí này Tất cả những cái đồ của à, người dân tộc mà họ làm ở trên nương ấy Thì họ cũng phải đem à, vào đây để à, mà thứ nhất là để giới thiệu cho khách du quan là thập phương và cũng để bán cho mọi người mua có thể mỗi người mua một ít về để thưởng thức ấy đấy những cái đồ này thì là đặc sản là đồ ờ, quê hương rồi à, còn đây là những cái đồ của người dân tộc mông à, những cái này là những cái gọi là cây xin tiền này các bạn này những cái các bạn đã xem lên có những cái kiểu như là cái đồng tiền xu ấy đây cái kiểu như là đồng tiền xu này sau đó là người ta làm một cái cây như này thường thường người ta sẽ dùng những cái cây xin tiền này để đi múa ở trong những các lễ hội các thứ ấy các bạn đây là những cây tiêu cây sáo thứ của người dân tộc luôn này còn đây thì là những cái ờ, bình rượu những cái can rượu những bình rượu can rượu đặc sản của quê hương bắc hà đấy các bạn rượu ngô bắc hà rồi là người, người dân tộc đây đồng bào đây người ta nấu kiểu tự nhiên ấy sau đó là ta sẽ cho vào những cái bình nhỏ nhỏ này để giới thiệu những sản phẩm còn đây là thịt trâu treo mắc bếp các bạn và đến là cái món à, gọi là hương vị quê hương của món dân tộc các bạn chó các bạn nhé à, mức áo mèo này áo mèo là trên này cũng rất là nhiều này còn bên dưới này là những cái chai mật ong mật ong rừng ấy các bạn ạ à, đây à, người ta cũng là trưng bày và bán luôn đấy thì người ta cũng phải dán tem mác vào để nói về cái thương hiệu của à, của, của, của người dân Bắc Hải các bạn đấy mật ong nguyên chất luôn các bạn nha, ngon xịn luôn này các bạn có thể là phân biệt được là khi cái chai mật ong này nó là hàng hàng nguyên chất hay không ấy. thì khi mà lạnh nó nó sẽ cô lại này các bạn xem này Đó. nó cô lại đây này mật ong nó rất là chuẩn nó như thế này nếu như mà mật ong là kiểu như hàng pha đường các thứ ấy thì nó sẽ không không cô này đâu mà nó trong suốt rồi Đấy, gần đây là chẩm chéo này các bạn này À, các bạn mà ờ, đi lên đến ờ, các tỉnh phía Tây Bắc thì cũng không thể thiếu cái món chẩm chéo này khi chúng ta ăn những cái bữa cơm hay là ăn sống này những cái gì ấy món chẩm chéo này thì nó rất là ngon đặc biệt là ở đất Bắc Hà này các bạn có thể là ăn thêm ờ, ăn cùng với cả một số những cái món món đồ luộc ấy chấm rất là ngon các bạn nhá còn phía bên này thì tất cả là các cái vị thuốc nam của người dân tộc thì uh, đều được là người dân tộc họ sẽ trưng bày sang bên này để à, giới thiệu cho cho các à, du khách ở ừ, khắp nơi về đây tham quan du lịch Đấy. thì mỗi một cái vị thuốc thì nó sẽ có một cái công dụng khác nhau nhé nhưng mà toàn bộ về những cái sản phẩm về thuốc nam này thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe luôn đấy ở đây mình quan sát thấy là cũng một số những cái đồ kiểu như là đây nó gọi là cái sống ấy các bạn đây á đây nó kiểu như là cái sống ấy cái sống ở ờ, của của người dân tộc ấy họ làm ờ, những cái trống những cái khen này đấy từ và ướt đây là những cái đồ kiểu đồ nhạc cụ dân tộc ấy đấy nó rất là đặc biệt các bạn nhé cái này thì uh, ngày xưa kiểu như là người ta sẽ dùng những cái này thay vì những cái bây giờ là người ta sẽ dùng những cái đồ về nhạc hiện đại hơn không những đồ ngày xưa tất cả là những cái đồ cổ ngày xưa thì sẽ được trưng bày tất ở đây các bạn tất cả ở đây đều trưng bày hết này giới thiệu về tất cả những cái đồ dùng hay là mọi thứ là của người dân tộc sẽ được giới thiệu ở đây nhá bên dưới này thì à, có những con dao mèo dao thái rồi vân rất là nhiều ở bên này mình quan sát thấy thì à, có những cái máy dệt máy may bởi các cái thời ngày xưa ấy mà bây giờ toàn những cái máy kiểu những cái máy, máy dệt thủ công ấy tất cả may thủ công các thứ thì cũng đã được à, ờ, người ta trưng bày ra đây rồi các bạn này nó còn à, rất là cũ rồi cổ cũ rồi các bạn nhé đây chính là những cái máy may máy dệt ngày xưa của người dân tộc các bạn này ở khu vực bên này thì à, mình cũng quan sát thấy là người uh, dân Nhật tộc kia nó có mà là họ đang uh, nấu những cái nồi rượu ngô chính là rượu ngô Bắc Hà đấy thì đây chính là những cái nồi rượu ngô mà người dân tộc họ nấu để phục vụ cho du khách thập phương về đây tham quan du lịch và đã được thưởng thức những món rượu ngô các bạn cách nấu của người ta thì người ta sẽ làm kiểu như này các bạn nhé ở bên trong là mình ở đây mình à, đặt thấy mùi ngô luôn đấy bạn rượu này thì uống thì ngô nó phê lắm ấy tuần người ta đổ xong người ta ta mới bắt đầu nấu vâng, một tháng một tháng sau đây nấu đây thì là mới là mấy cái quá trình ban đầu thôi đây là quá trình lần đầu ban đầu thôi chứ ờ. mấy đang ủ ngô như thế này xong để nấu thành uh, rượu thì phải ủ như thế này đã chứ ờ đúng đấy đoạn mới cho men vào ủ thêm ờ, cho mà cho mà vài lần thì mới đem ra nấu chứ ờ những cái quá trình ban đầu người ta ủ ấy ta ủ cho là người ta cho men vào ủ sau quá trình 3 à, 4 ngày sau đó là người ta sẽ đem ra để nấu thành những cái ni rượu ngô mà chúng ta đã được thưởng thức ở trên đất Bắc Hà ấy các Đây chính là những cái bắp ngô mà người dân tộc họ cấy ở trên nương ấy sau đó là người ta lấy về để à, ủ men như cái đoạn trước các bạn xem ấy để làm nên được những cái bình rượu ngô như thế này các bạn này sau đó người ta nấu người ta sẽ ủ một bình như thế này nhé xong là chum như thế này này thì ờ, rượu ngô uống rất là êm rất là êm nó không ờ, bị đau đầu với nữa là cái, cái nó có một cái vị thơm ấy, rất là đặc biệt theo cái, cái kiểu như là, là men lá của uh, rượu ngô các bạn đấy cái rượu ngô bắc hà này thì rất là tuyệt vời các bác nào uống rượu thì nên đất bắc hà nhớ mua uh, một vài chục lít về để uh, tiếp khách rồi để anh em bạn bè thưởng thức nhé cái đoạn à, mình quay về cái à, nơi ủ men à, ủ ngô ấy bạn ủ ngô ủ men để nấu thành những cái ly rượu ngô hay là những cái can rượu ngô của người Bắc Hà ấy. thì chắc là cũng sẽ là đoạn video cuối cùng trong clip này rồi thì chắc là mình cũng uh, xin được phép kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé thì là tất cả trong uh, khu vực lâu đài của uh, ông vua mèo hoàng a tưởng có những cái món uh, đặc biệt gì những cái uh, mặt hàng trưng bày về người dân tộc mọi thứ ở đây thì mình cũng đã ghi hình tất cả trong cái ờ, đoạn clip này rồi bây giờ thì chắc là mình xin phép được kết thúc đây chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé